tôi sẽ xác thực phần mềm à, tài khoản sinh viên à, bằng phần mềm Microsoft Teams đã cài trên máy tính. Đầu tiên ta mở phần mềm Microsoft Teams trên máy tính lên. tại đây ta nhập vào tài khoản sinh viên đã được nhà trường cấp tại đây ta có mật khẩu của tài khoản đã được cấp giao diện yêu cầu đổi mật khẩu xuất hiện tiếp tục copy tài khoản mật khẩu của tài khoản cũ và nhập vào mật khẩu của tài khoản mới. Lưu ý, mật khẩu của tài khoản mới này có chiều dài tối thiểu 8 ký tự, có chứa ký tự hoa, ký tự thường và số. Click Next. Tại đây, ta lại tiếp tục xác thực bằng một trong hai hình thức là điện thoại hoặc email. Tôi tiếp tục tôi xác thực bằng số điện thoại. Bấm vào nút Verify chọn quốc gia và nhập số điện thoại của mình bấm vào nút Take Me sẽ có một mã số gửi vào điện thoại ta lấy cái dãy số này nhập vào đây click vào nút verify như vậy ta đã xác thực bằng số điện thoại đã xong click vào nút finish Như vậy, ta đã kích hoạt được tài khoản của mình để bắt đầu vào học